ví dụ tỷ số truyền là giảm nhiều lần từ cái này ra nhông sau ấy, thì nó sẽ ra một cái à, lực tải là khác nhau và trọng lượng cái xe đường kính bánh xe nhưng mà mình có thể ướm cho các bạn là khoảng 100 à, đến 200 kg và chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn cái xe à, vỏ nhựa các bạn đang chạy trên thị trường ấy. <coughs> đây là một bộ chân ga chân ga này thì dành cho các cái bé lớn lớn một chút khoảng 3 la tuổi đến 12 tuổi là có thể sử dụng được cái chân ga này thì bộ có ổ khóa ừ, tất cả bên em sẽ đấu lối sẵn cho khách hàng như như trong video này tay đảo chiều có số mo tiến lùi và số giữa là số mo dừng cái à, động cơ này thì nhông chín răng à, cái nhông chín răng này có thể lắp vừa xích xe đạp và vừa xích xe máy cho nên là các bạn là có thể hoàn toàn yên tâm à, sử dụng nhông xích phổ thông có sẵn trên thị trường như nhông xe máy cho nó thoải mái có thể xin được à, những dòng nhông xích cũ à, bộ điều khiển này thì mình lắp hẳn cho các bạn các loại là 500W nhé đấy nó có thể là 500W luôn rất là khỏe chứ không phải là 250W như động cơ nhé điều khiển 500W luôn đấy nhé đấy điều khiển 500W ổ khóa này có cả ổ khóa này dây nguồn này đấy tốc độ động cơ đầu ra là 330 vòng trên phút nhé các bạn có thể uh, Ờ, tính toán và tính tốc độ để ra cái ờ, à, tốc độ của xe đối với trẻ con thì chỉ cần làm tốc độ khoảng 5 à, đến 8 à, km trên giờ là được vì xe trẻ chơi thì không nên làm nhanh nó nguy hiểm và nó cũng ờ, nhanh quá thì nó yếu xe thì cái tốc độ thì à, có thể tính được bằng ừ, số vòng quay trên phút nhân với lại chu vi bánh xe và nhân với lại 60 thì nó sẽ ra được à, cái à, km trên giờ đấy ví dụ như 300 vòng này nhân với chu vi bánh xe là một mét này đấy nhân với 60 phút này là, là ra km trên giờ các bạn nhé chia cho 1.000 là ra km trên giờ đấy thì à, các bạn có nhu cầu đặt cái bộ này thì xin à, liên hệ 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình